Hôm nay à, test quả súng à, trò chơi của Trung Quốc để à, xem là công lực nó có mạnh không. Bây giờ là cái phần à, hướng dẫn à, cách làm kỳ xảo của đoàn video vừa rồi. Đấy. Tôi à, sẽ đi vào hướng dẫn cho các bạn từng bước chúng ta làm. Bây giờ sang phần tiếp theo dành cho những người đam mê công nghệ. Đấy, bạn nào đam mê mà thích làm video kiểu như vừa rồi đã xem thì chúng ta hãy theo dõi tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm. Bây giờ chúng ta vẫn sử dụng phần mềm KMaster để chúng ta làm ngay ở trên điện thoại luôn các bạn nào mà mới xem lần đầu chưa rõ chúng ta quay lại các um, cái video của tôi <clears throat> cái video của tôi ở trong cái kênh của tôi ấy. cái video mà mà um, xóa cái logo KMaster đấy để chúng ta tải phần mềm KMaster về để chúng ta làm đấy làm thì các bạn à, theo mới là mới làm thì theo hướng dẫn à, tôi hướng dẫn từng bước chúng ta làm bạn nào quen rồi chúng ta thì quan sát qua cái chúng ta có thể làm được thôi đấy bây giờ chúng ta để vào phần mềm khi vào à, có cái nút màu xanh còng à, lớn này chúng ta nhấn vào sau đó lên à, ở trên là hỗ trợ dự án cái kế tiếp là dự án trống chúng ta nhấn vào dự án trống rồi lúc này chúng ta xem video rồi bây giờ cách làm như sau bây giờ chúng ta thể vào trình duyệt phương tiện để chúng ta lấy một cái hình nền đấy cái chỗ tôi loát này chúng ta sẽ lấy một cái hình nền ra đây cái hình nền lúc nãy tôi làm ở đây đây các bạn thấy hình nền đấy chưa đây đây là cái hình nền mà khi à, các bạn à, muốn lấy à, muốn làm thì chúng ta phải có một cái hình nền là cái chỗ mà cái khu vực cho nó hợp lý chẳng hạn ở trên cái đường đi hoặc là cái khu vực trống chẳng hạn sau đó mà chúng ta nhìn thấy trước mà nhìn, nhìn xa xa đằng kia được đấy thì chúng ta tải ở trên mạng về tải cái hình nền đó về để chúng ta bỏ cái hình nền thứ nhất là chúng ta bỏ hình nền vào trước thấy chưa sau chúng ta nhấn mà cho cái hình nền nó khóa vuông này này này rồi à, nhìn bên công cụ nhìn từ cái kéo sang à, đến bên cạnh là cái ô vuông vuông chéo này chúng ta nhấn vào cái ô vuông chéo này để chúng ta khóa nó lại này nhấn vô vuông chéo này ở trên có một cái hình lớn dưới có cái hình nhỏ chúng ta nhấn vào cái dấu bằng đấy nhấn vào cái dấu bằng để chúng ta khóa cái hình này lại nằm yên luôn vì cái nền mà chúng ta thi chúng ta lót hai ba lớp lên trên mà cái nền sau nó chạy là nó vô lý đấy cho nên là các bạn à, giữ nguyên cái hình nền cho nó chạy được chưa tích nó vào đấy các bạn thấy chạy chưa rồi cái à, làm video dài chúng ta kéo cái hình nền ra đấy giữ vào một bên này thì chúng ta kéo dài nó ra sau tôi sẽ làm cái video để hướng dẫn cách sử dụng à, cái phần mềm Camster này để cho những à, bạn nào mà trước này đang sử dụng phần mềm khác mà bước vào cái phần mềm này thì à, chúng ta xem cho nó dễ hiểu rồi chúng ta sẽ làm à, cái video kỹ xảo các bạn có thể sử dụng trên máy tính thì các bạn sử dụng phần mềm Camtasia Cam, bây giờ Camtasia 8 chấm làm rất là đẹp Đấy, bây giờ lên chúng ta lót nền xong rồi này Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa lót nền này Ờ, phần thứ nhất là nền đã xong phần thứ hai là chúng ta đưa cái video của mình đã quay lên rồi tích nó vào đã đấy bây giờ tôi cho chúng ta xem ờ, cái đoạn ờ, video mà tôi đã quay không trước nhé là chúng ta chưa lồng vào này bây giờ chúng ta nhấn vào lớp chúng ta thêm nhấn vào phương tiện để chúng ta thêm video vào bây giờ tôi cho các bạn xem cái video mà tôi đã quay tôi đã quay trước tức là nó chưa có cái gì cả ở đây cái ờ, video này đây ờ, nó thể tôi cắt luôn nó thể tôi cắt bớt luôn ở đây chúng ta sẽ cắt từ cái đoàn à, đấy cái đoàn bước vào này đi rồi chúng ta nhấn vào cái vi nhấn vào cái video dưới này nhấn vào cái kéo nhấn vào kéo bên à, thanh công cụ nhé nhấn vào kéo này Bây giờ chúng ta cắt đoạn đầu tức là đoạn bên trái của cái màn hình mình. Thì chúng ta nhấn là cắt sang trái của đầu phát này, cắt sang trái. Đó. Rồi bây giờ chúng ta không không có nhấn vào cái nào cả hình nền cả video gì nhá. Chúng ta giữ ở cái video. Giữ vào video dưới rồi chúng ta kéo rê về trước cho nó bằng cái hình nền đầu ấy. Không tự nhiên tí là chúng ta lại chúng ta lại biến từ đâu ra ngay giữa cái cầu đúng không? Đấy. Bây giờ tôi để cho này cho các bạn xem là xem cái video ở phía trên cái hình nền này này. Ờ, cái video tôi quay đang quay thô chúng ta chưa có lồng nhé chúng ta xem ờ, cái video thô trước này video gốc thô này đây. đấy nhà tôi ở gần đường cho nên là có tiếng xe hơi ồn chúng ta chú ý ờ, cái thao tác thôi đấy, chúng ta nhìn thấy cái video thôi chưa đấy rồi các bạn thấy video thôi chưa đấy bây giờ chúng ta cắt à, bỏ cái đoạn vừa ra cái là chúng ta cắt bây giờ cắt cái đoạn đuôi đi cho ra hẳn ấy, máy bay nó nổ mà rồi chúng ta nhấn vào video à, nhấn vào video dưới để cho nó khung lại bây giờ chúng ta cắt bỏ cái đoạn đuôi này một tí rồi nhấn vào cái kéo nhấn vào cái kéo rồi à, nhấn cắt sang phải đó cắt sang phải rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào cái video cho nó có cái khung ở cái nhìn trên màn hình nhé Đấy có cái mũi tên à, hai đầu ở phía dưới góc cái màn hình này. ta kéo ra kéo vào được này. Đấy chúng ta kéo làm sao đó cho nhìn cho nó hợp lý đúng không? Kéo cho nó to ra cũng được. Đấy cho nó sang bên đấy cho nó che rồi trước hết là để chúng ta cắt bớt cái xung quanh đi đã rồi chúng ta nhìn bên thanh con cụ này nhìn theo thanh con cụ này chúng ta trượt thanh con cụ lên nhìn lấy cái ô ô vuông chéo này giờ thấy đấy chứ trồng trọt chứ trồng trọt nhấn vào trồng trọt này bật cái trồng trọt lên có cái mặt nào của chúng ta bật lên thì đang khung màu tròn chúng ta nhấn vào cái chỗ hình dạng này có hai chấm trắng phía trên à, hai chấm trắng này chấm phía trên nhấn vào hình dạng này chúng ta chọn cái vuông ấy đó chọn cái vuông này tích nó vào đấy, cầm lại ta rồi chọn cái vuông xong rồi đúng không rồi thì chúng ta khoát là tích chúng ta để cái này này ta nhìn là xung quanh cái ô vuông này xung quanh trên màn hình ấy, có bốn cái chấm màu xanh chấm màu xanh này thì chúng ta gạt vào chúng ta cắt ờ, bỏ xung quanh này đấy, chúng ta đẩy nó vào chúng ta cắt cái xung quanh đi đấy các bạn thấy cắt chưa đấy coi như là chúng ta cắt được cái đấy rồi Rồi. Đấy chúng ta chỉ cắt lấy cái màu xanh này thôi. Tí nữa chúng ta mới ẩn được. Rồi tích nó vào. Được chưa? Rồi chúng ta phóng cái hình lên. Cho sang một bên không tí nữa mình chày cái là nó bị mất bóng ở chỗ này. Đó. Rồi bây giờ à, tiếp tục là chúng ta thể khi các bạn làm xong rồi các bạn à, tích ra thoát ra bây giờ chúng ta lại nhấn lại ở cái video dưới này video dưới này bây giờ chúng ta kéo à, bên nhìn bên thanh công cụ này, chúng ta kéo cái thanh công cụ trượt lên các bạn tìm thấy cái phím choma chưa cái phím choma choma mà có cái khuôn trắng mà hình người đen ở giữa này nếu mà, mà bản tiếng anh thì chúng ta phải nhìn cái hình đấy thôi có phím đấy là nếu mà tiếng việt là phím choma nhé nhấn vào phím choma này chúng ta à, nó hỏi cho phép không chúng ta bật phím choma lên này đấy bắt đầu nó ẩn rồi đúng không bây giờ là cái nền màu xanh với cái chấm xanh là hợp lý là chúng ta điều chỉnh ở cái hình người mà có cái hình người màu xanh màu ô màu đen và cái hình người à, màu đen màu ô màu xanh chúng ta chỉnh qua lại chúng ta vừa chỉnh chúng ta nhìn ở bên hình ấy, xem nó đấy chúng ta chỉnh làm sao đó mà nó ẩn cái màu xanh nhưng mà người chúng ta vẫn bình thường nhá đấy chứ đừng ẩn màu xanh thì chúng ta nhìn người chúng ta phải nét chứ không bị xanh ở cái nhất là chỗ da là nó dễ bị hoặc là chỗ quần đen là nó dễ bị rồi bây giờ bên cạnh cái chấm màu bên tay công cụ này bên, bên chấm xanh chúng ta để nguyên chúng ta vào cái ô giống như phần trăm đường cong chi tiết này chúng ta nhấn vào nó để chúng ta chỉnh độ nét này nhấn vào nó này ta chỉnh cho nó tăng lên tăng độ nét lên một tí các bạn nhìn kỹ là thấy đấy bây giờ chúng ta sẽ chạy thử này chạy thử này đấy cái đoàn này à, khi chúng ta làm như cái đoàn mà trước là tôi nói thử à, cái súng cái súng à, trò chơi của trẻ em mà đó là tôi nói sau à, đây nó vẫn bì này thấy không chối quần đi à. à chúng ta nhấn lại nói chúng ta vào lại phím choma ừ, ta vào phím ma lại thử xem nào Đấy, chúng ta cứ chỉnh làm sao đó cho nét chỗ quần nó rất dễ bị chỗ quần với chỗ ờ, da với chỗ tóc nhé, để ý chúng ta phải chỉnh đi chỉnh lại bạn nào chưa quen cái làm từ từ thôi đấy tôi giơ xuống không đúng không Rồi, ok bây giờ <clears throat> tôi cắt cho bằng ờ, cắt qua một đoạn cho nó gọn rồi cắt phần đuôi đi cắt sang phải rồi bây giờ cái chỗ bắn súng này là chúng ta thể có thể chèn à, cái âm thanh vào Đấy, cái đoàn này, cái đoàn bắn súng này chúng ta thể chèn âm thanh này, cái này vướng chứ bây giờ chúng ta thể à, chèn cái âm thanh vào nha để xem cái đoàn bắn súng này, này và nông thay mà để giờ chúng ta kéo từ từ tới để dơ tay lên này rồi bây giờ chúng ta để à, cái chỗ này dừng như thế sau chúng ta nhấn vào à, lớp à, nhấn vào âm thanh này nhấn vào âm thanh các bạn à, muốn có cái cái này các bạn phải tải về trước nhé. âm thanh của súng giờ tôi vào asset này các asset này để chúng ta tìm âm thanh này cho cộng chúng ta lấy nhạc đây đây đây rồi chúng ta lấy cái này đi đấy rồi tích nó vào đây thì chúng ta nhìn cái chỗ mà đang bắn súng này mà nó chạy cái qua rồi có một tiếng chúng ta phải cho bắn mấy tiếng cho nó bốc đó có một tiếng thôi đúng không đây chúng ta này bây giờ chúng ta muốn bắn mấy tiếng là cùng một tiếng này chúng ta giãn này đặt hai ngón tay ờ, lên cái chỗ chúng ta chỉnh sửa này chúng ta giãn nó ra giãn nó rồng ra đấy, để chúng ta giãn nó rộng ra các bạn thấy tôi giãn rộng chưa đấy từ từ nhấn vào video để chúng ta thu bớt like đã giãn rộng ra à rồi rồi kéo nó lại tí để chúng ta căn cho nó dễ rồi bây giờ như thế này là ta nhấn vào cái tiếng súng đây đúng không ta giơ tay ở trên kìa rồi nhìn bên trái thì bên trái này nhìn bên trái à, cái màn hình này có cái dấu ba chấm này nhấn vào dấu ba chấm này nhấn sau đúng này rồi nó rồi chúng ta kéo nó lên chúng ta nhìn thấy có hai lần này này rồi chúng ta lại cho nó ra tí đó sau đó rồi chúng ta lại nhấn vào cái đấy nhấn vào cái cái tiếng cái cái đấy là tiếng súng ấy. cho là nhấn vào ba chấm này rồi sau đuôi tiếp nó đây một lớp ở dưới này nữa rồi chúng ta kéo lên đây là nó, nó nhảy lên trên rồi thấy giờ đó ba tiếng súng rồi nhấn vào cái này tiếng súng thứ ba rồi nhấn vào ba rồi nó lại ra một cái nữa rồi chúng ta kéo cho nó lệch tí rồi bây giờ chúng ta thì nghe thử lại nghe thử cái tiếng trống này xem nhé nếu muốn ốm sao lại hát xì hơi rồi để xem cái đoạn mà dưa tay lên này đấy thấy 4 tiếng chưa phải cho tiếng nữa thành 5 tiếng này nhấn vào cái tiếng súng sau đúp rồi 5 tiếng súng rồi các bạn nghe này Đấy. bây giờ tiếng súng ờ, chúng ta cho tiếng súng nó to chúng ta nhấn à, nhấn vào cái tiếng súng nhấn vào cái loa tăng lên này Đấy, nhấn vào cái này nhấn vào cái loa tăng lên này nhấn vào tiếng súng thứ ba nhấn vào cái loa kéo cái tượt cái thanh mà cái th ờ, cái thanh mà có cái loa là được ở trên cái loa này kéo nó lên trên cùng hai trăm phần trăm này to lắm rồi đấy tiếng súng của nó phải to nữa kéo nó lên này rồi ta lại nhấn một cái loa này kéo nó lên này rồi nghe lại chứ nào mà đấy các bạn thấy to chưa rồi bây giờ chỗ cái tiếng súng này rồi có tiếng súng rồi đúng không ok các bạn à, ghép về ghép thêm cái tia lửa đầu cái súng nữa nhé nhìn như tôi xem à, chúng ta quay lại xem video của tôi làm ấy chúng ta cũng làm tương tự như làm tiếng này thôi như tiếng súng này thôi đấy. làm tương tự như thế này ta bỏ một cái tia lửa lên đấy xong chúng ta cắt ra như thế này thành chớp chớp chớp chớp đó đúng không rồi và chúng ta cho lại à, cái đoàn à, để cái đoàn bắn vừa xong này cái này nó đẩy vào cái đoàn bắn vừa xong này này tôi thu video lại tí đã video đang tầm hết cửa lớn uh, nhỏ quá ta cho nó đi nữa xem này nè, à bây giờ dừng lại để chúng ta bỏ cái máy bay vào đây rồi dừng cái đoàn này bắt đầu quay người này chứ bây giờ chúng ta để ở giữa có cái vạch đỏ này chúng ta dừng ở đây nhé chúng ta nhấn vào lớp này nhấn vào lớp rồi nhấn vào phương tiện phương tiện tìm cái quả máy bay ở đâu rồi quả máy bay các bạn à, cứ phải tải về nhé như là như đây này đây đây đi tải cái người ta đi tải cái máy bay về nhé à, ờ, nó ở đây rồi để cái đoàn này nhấn vào cái kéo này cắt bỏ cái đoàn đầu đi cắt sang trái của đầu phát này cắt sang trái của đầu phát đâu rồi nhảy ngược lên trên kia này à đây Đây, cắt sang trái này Đấy. rồi chúng ta nhấn vào cái đầu còn tí xanh ở cái video dưới này, này. ta nhấn chúng ta kéo nó lên kéo video này lên cái chỗ vừa bắn súng xong Đấy. để xem nó ở đâu rồi này. À, đoàn này đang bắn Đấy, máy bay nó tới đây này. cho lại cho nó nhích về trước tí nữa nhìn cho nó ghê và nó kéo cái đoàn vào sau này cái đoàn lửa ở sau này chúng ta đấy rồi nhấn vào video dưới nhấn vào kéo nhấn vào phân chia tại đầu phát rồi chúng ta kéo tiếp lấy cái đòn lửa này tiếp này cắt sang trái của đầu phát này nhấn vào, nhấn vào video này nhấn vào cái kéo này cắt sang phải của đầu phát này nó lấy cái đòn lửa này cái video dưới này video một cái máy bay và chúng ta phóng to cho nó bằng cái màn hình được chưa to màn hình chưa ở đây là chiếc máy bay nó sẽ sập xuống đúng không bây giờ nhấn vào cái video dưới đây nhá nhấn làm lại này nhấn vào video dưới cái máy bay này, này. nhìn bên thấy công cụ kéo thành công cụ lên tìm cái phím cho ma nhé phím cho ma này bật phím cho ma lên đấy rồi chúng ta điều chỉnh một tí cho nó khỏi người nó xanh xem nào rồi cho cái này lên tí à, lỗi video vượt mức quá mất một video là xóa này đi dây này chúng ta xem cái máy bay phải như thật mới được rồi đến đây thôi cắt cái video dưới nhấn vào cái video máy bay này rồi chúng ta cắt sang bên phải này nhấn vào cái video trên luôn này cho nó bằng nhau này rồi cắt sang bên phải này rồi như thế là đoạn kết thúc ở đây rồi chúng ta xem lại nhé Thế là từ đầu này Đấy, ví dụ chúng ta nói vào hôm nay tôi test thử quả súng Đấy, cách làm là như vậy các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Đấy đấy là vừa bắn thôi khi chúng ta quay là chúng ta phải chạy luôn nữa đấy nhìn này đấy rất là ok ở ờ, tí nữa ở cuối đoạn à, cuối video tôi để cuối video tôi để cho các bạn cái đoạn mà mà cái máy bay này nó rơi nhé để các bạn về các bạn làm nhé bạn nào thích làm thì lấy nhé thì cái đoàn máy bay nó rơi này, tí này tôi sẽ giãn ờ, tốc độ ra cho nó chậm lại sau đó các bạn ờ, về làm thì các bạn phải đua tốc độ nhanh lại để hai bên tránh cả bản quyền cho cả hai bên được chưa tôi để cho nó chậm sau đó các bạn bắt đầu về các bạn tăng nó lên cho nó hợp lý nhanh lên một tí cho nó hợp lý đúng không khi máy bay nó rơi cũng như, như chậm quá cũng đâu có được đâu đây các bạn xem này Thế là cái máy bay này nó lao xuống Máy bay tốc độ nhanh rồi Đấy Được chưa Đấy tí tôi để cuối ờ, video này Tôi sẽ để cho các bạn ờ, một đoàn ờ, Cái máy bay đấy để các bạn về các bạn tải video này về Sau các bạn cắt bỏ hết đi Chỉ lấy một cái đoàn mà Cái máy bay mà có màu xanh như thôi Xong rồi các bạn ẩn nó vào để làm là được Đấy Được chưa Rất là ok Đấy. những bạn mà đam mê công nghệ chúng ta à, chịu khó theo dõi cái nào biết rồi thôi cái nào mà chưa biết thì chúng ta theo dõi chúng ta sẽ cùng làm à, video với nhau cho nó vui đấy bạn nào chưa biết chúng ta cứ học à, từ từ ta xem đi xem lại à, vài lần để chúng ta làm được thôi đấy nhớ nhấn nút đăng ký và chuông nhé để xem cái video mới tôi đăng ấy là các bạn xem luôn đấy vừa đăng ký kênh vừa ủng hộ mình để chúng ta vừa tương tác với nhau để bạn nào đam mê mà chưa làm rồi chúng ta cứ xem quay lại xem nhiều video ở trước nữa là tôi đã hướng dẫn kỹ rồi đấy cuối này à, tôi để cho các bạn một đoạn à, video ở đằng cuối này đây